Thank you. you Thank you. Yeah. Tụi em đi vào một Để đẹp Nó lắm lắm Để đẹp Mày lấy đâm đẹp Thảo rồi Nó lắm lắm Mày lấy đâm đẹp Thảo rồi Thank you.